Hello teacher. Còn gì nữa không? Cách gì nữa không? Hi teacher. Good. Thế chào buổi sáng. You know. Good morning. Hello. Good morning. Đúng rồi, good morning. Thế còn uh, chào buổi chiều đi, buổi chiều. Good, good afternoon. Good, alright. Um, chào buổi tối. Good evening. Good, and chúc ngủ ngon. Good night. Bye. Ồ, thế hết chưa nhớ. Chào tạm biệt nữa. Goodbye. Goodbye. Okay, very good. You did awesome. Quá là tuyệt vời luôn các bạn nha. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài mới nhé. Okay? Yeah. Do you want to learn new lesson? Thì các bạn có muốn học bài mới với cô Hoàng không? Thì có. Có đúng không? Thế bây giờ chúng ta học chữ A rồi. Bây giờ chúng ta học chữ gì nhỉ? What lesson? Ah, the letter B. Now, do you know some? B. Oh, letter B. Do you know some words about letter B? Các bạn có biết từ vựng nào liên quan đến chữ bờ không? Butterfly, bird. B. Bird, butterfly, bee. Okay, what else? Flower. Hả? Flower là cái gì? Flower á? Is that correct? No, no, no, no, no. Flower is not. Zina, nhỉ? Hết chưa? yeah. a baby. baby. It's a baby. Yeah, a <laughs> baby. All right. Now let's move on the lesson. Well, well, well. Here we go. Yeah. Yes. Can you see my screen? Okay, now let's start. So I have four color here. Light green, yeah. dark green, pink or blue. What color do you choose? Để con, để con nhấn cái này xíu. Con không nhấn được đâu, chỉ có cô nhấn được thôi. Nào, bây giờ à. chúng ta à. có màu xanh lá nhạt này, xanh lá đậm này, hồng này và blue, màu xanh nước biển. Đó, thì con chọn màu nào? What color do you choose? bạn chọn màu gì màu hồng à you choose color màu hồng đọc chưa nhỉ biết chưa nhỉ Pink. Good. Pink. Con biết số 1 rồi cô. Okay, next color. Next color. Yeah, yeah, yeah. Rồi, màu gì nào? Ball. Màu gì đây? Ah, it's a ball. Wow. You know this các bạn biết từ đây rồi hả bà... dạ biết rồi có học rồi cô ơi ui học rồi luôn quá là tuyệt vời luôn thế cô đỡ phải dạy ha <laughs> a ball yeah dạ, you say a ball. a ball tell me what what is this what is this it's ball it's a ball right it's a ball it's a ball good and do you have a ball do you have yes. a ball yes what color is your ball is white and black. Oh, ah, it's white and black. Ooh. Uh, is it big or small? Is it big or small? Cái quả bóng của con thì mở nó nó to như thế này này. Hay là small là nhỏ như thế này. Is it big or small? Big or small. À đây. Cô Hoàng nghĩ như này nhá. It is big or small. Đó. Big là to. Còn small là nhỏ. Small. Mm. Okay, so you say it is small. All right, it is small. Okay. A ball. Now tell me, what color of my ball? What color of my ball? is orange. Really? It's orange? À, con nhìn lại xem quả bóng trên màn hình có màu gì. No. It's, it's black and white. Yeah, it's black and white. It's not orange, okay? Now, is my ball big or small? Is my ball big or small? quả bóng của cô to bé quả bóng của cô ấy trên màn hình ấy nó to bé nhỉ to is to là gì is is big is no. big very good so are you big or small big. thế bạn hân của cô thì to bé bạn hân của cô thì to bé are you big or small I am small. I am small. Yes, right. And am I big or small? Cô Hằng to hay bé? Cô Hằng lớn hơn hay bé? Big. I am big, right? And you say you are big. Cô lớn Đúng không? Rồi, ok.